có hay đâu ý trời nhẹ đất trăng tạo hoa cũng gánh anh tài thói má hồng quen trai dừng được mắt mắt trần sao thấy được thiên cơ rằng hoa có chủ để giờ hàng oan trước cung điện triều đình cha hỏi tước lòng hầu tước lòng hầu xuyên đi khắp mọi nơi quan lớn quan vì ông bướm lá lời chiết hoa đoàn phụ tội trời không dùng lệnh viên sư sơn cùng thi kiệt nỗi oan này nỗi oan này thấu tỏ cao non xanh Tâm thân đành để nhục vinh Tâm thân đành để nhục vinh lẽ thường trăng già thâu tỏ cho trăng quan lớn hỏi mây hỏi gió hỏi trời hỏi vầng nguyệt lão trêu người bởi vì đâu có cây ơi sao mưa dầu nắng vươn mình vẫn vươn mình há ngại phong ba này có cây ơi có thấu có lòng ta sơn cùng thủy kiệt sương xa sơn cùng thủy kiệt sương xa lạnh sông nhục sông kỳ cùng tâm ngọc côn sơn kiên cùng yêu hát trăng non sông kỳ trong đục phật mà lòng đau như cắt y nợ trần hoàn nợ trần hoàn quyết nghi trả cho xong lòng riêng đã định với lòng mượn dây oan nghiệt cho xong mượn dây oan nghiệt so sánh tội trời đất đất đông trời dây oan kết lại thành đô dây oan kết lại thành đôi bạch sao khắp bốn phương gần đều biết quan lớn tuần người đã dạy thần cơ cửa sông ninh giang phụng thờ khi cung lại nổi chính từ quan tuần chạy cảnh lịch sử vốn đặt bày từ cổ dĩ lai bao phen xuất nhập trang đài đào lan quế huệ sung vầy sướng ta trên bát bát trong sầu khúc lốt tam đầu cuộn khúc sầu lên lân sơn phượng múa đôi bên quan tuần chắc dáng ngự lên sập rồng sắc ban phong người kiếm chi tam giới hay chóc ta sát quỷ trừ tinh quan tuần vạn phép muôn linh quyền cao cai quản chư dinh nhà trời đồng an nương uy sợi thủy khí đoan sang quan tuần hiển hách uy quang ra tay tế độ trần gian con được nhờ hiển thần cơ hiện thần cơ gia uy hùng hồ nương uy trời tế độ nhân huân đùng đùng nổi trận phong vân thượng đồng ban phép cứu dân trừ tà gần xa gần xa bách quan đều phục y ai có lòng lòng hưởng phúc hàng xa dù ai vẫn hạn chưa qua kiều quan đệ ngũ bệnh đà tan không dốc lòng ơn ông vạn bội hoặc ai mà nhầm lỗi chuyện tha hay là cách anh chờ giang hà cầm cơ chỉ núi núi đã tan ngay nay con nguyện tích dương công đức Tôi xin ông nhỏ phước hà xa Xin ông mở lượng ái hà Độ cho non nước nhà nhà được lưng long hai con nguyện giữ lòng trong sáng sám hối ông chẳng dám đơn xa nguyện đèn hương dâng tiến cúi xin ông thương đến đồng gia độ cho nam nữ trẻ già lộc tài vượng tiến hằng hà bề đông chỉ kính Tiết lễ chẳng sánh với ai Chỉ xin quan lớn giáng đại Cho con được chữ lộc tài công danh nguyện trung thành tứ phủ trước hội đồng văn vũ bá quan căn cao mở phủ tôn nhang khi đã làm tội thánh không dám than giàu nghèo được tính được tường bảy con nguyện ninh thừa tập phúc tích thiền duyên nơi cõi tục lầm than xin quan nhỏ phước thiên nhàn cho con được hướng bình an tháng ngày sân tục được lên trang đài mười con nguyện tiền tài không tiếc khác đi rồi còn thiết chi đâu đệ tử này xin quỳ gối dập đầu mãn chiều xê bóng xin theo hầu đức đại vương thành ra